Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào má yeah. Dạ, bung rèo đâm mà anh ta photoshop mười ly mì coi yeah. Dạ, đập vào đâm mà anh muốn chết phơi wow oh my god wow. Đang tựa là ai xin đến đâm đuối không may tình nát Đứng chê đêm thức khác nặng nhẹ nhàng lướt qua Tiếng xe đầy tình đã anh xem như duyên chúng ta yeah I fall in love, yeah Đôi chân chạy nhanh hết tất ngóc ngách to Find your car, yeah Em trôi thật mau giữa đám đông muôn trên seconds vỏ đồng có xanh thiên thần vai có cánh cây lá thì có cành em thì phải có anh thấy nó cười em nhu mì anh như điện đất cầu chì lóe lên một tia xen qua đời anh vậy Mỗi ngày ngô đó mềm khiến anh như tan rã yeah. Thôi thì đã lỡ rồi mình cho điều luôn em nha yeah, yeah, yeah. Single love car, single love car Single love, single love, oh single love car Ôi trên đây giang xuống cần tiền đi vào trong giang nam Baby girl, I'm gotta say you the only one Single love